lắp nó quật thì em to lắm Thank you. 6 Duh. Ini guys dapat lagi guys yang gede guys nah hmm, apa itu 4 4